hãy dừng ngay việc đăng bài bán hàng ở Facebook cá nhân. Tôi có phương pháp mới giúp bạn hiệu quả hơn. Và mời chị xem kết quả của một chị học viên 49 tuổi họ làm được thì tôi tin chắc chắn là các bạn sẽ làm được. À, đây là kết quả của chị làm nhá. Chị báo là sao? Chị báo là có khoảng 400 khách đổ về, không biết làm thế nào nữa này. Đấy, trong một ngày các bạn nhé. Rất tuyệt vời đúng không? Cấp cứu chị với này. Ok, còn bên này sao là khách nhảy về mầm không chốt kịp thì bây giờ chúng ta hãy xem cái kết quả chị làm nhá để tôi bỏ cái điện thoại ra này ok thì mở sang cái fanpage của chị à, đây là cái facebook của chị anh chị nhá facebook là sản phẩm chị là chị bán về sản phẩm giảm cân sức khỏe đấy rồi bây giờ chúng ta xem này chúng ta bấm vào phần à, thông tin chi tiết để chúng ta khám phá cái page này bạn nhé mở xuống tab mới này và cho bạn xem này rồi kết quả này tiếp cận cái trang mới đấy khoảng độ hơn 138.000 người rồi gần 139.000 người rất là nhanh thì bây giờ là cái đây một cái cách làm hoàn toàn mới các bạn nhé chưa cần chạy quảng cáo thì bấm vào phần so sánh cho bạn xem này so sánh rồi so sánh này rồi chúng ta sẽ xem này nó tiếp cận rất là tốt này bình luận 115 người mới này và các bạn thấy cái kết quả này tuyệt vời không mở sang tab này cho nào rồi đây kéo xuống dưới này hiệu quả này những cái nội dung chị làm hoàn toàn miễn phí các bạn nhé hoàn toàn miễn phí này tức là không tốn một đồng quảng cáo nào và tốc độ tăng trưởng kênh rất là nhanh đây bên này đây chị à, làm một đoạn video rất ngắn đúng không và khách hàng nó đổ về đây một video mà ăn đề xuất của gì của Facebook bạn nhé Đấy, họ để lại số điện thoại họ để lại gì họ để lại uh, cái cân nặng vân vân để chị tư vấn cho bây giờ hãy xem vào phần inbox bạn nhé Đó, phần inbox xem uh, khách hàng họ nhắn gì bấm vào phần tin nhắn này thì tôi tin tưởng là các chị em mình các bạn mà đang bán hàng online theo cách cũ đó này đăng bài bán hàng facebook cá nhân thì các bạn có thể làm theo cách cách mới này thì các bạn có thể tham gia chương trình của tôi nhá ở đây à chị đang nằm viện mà đang mổ ruột thừa mai kia ra viện tư vấn cho chị cụ thể vân vân đó anh chị xem khách hàng nó đổ về cách rất là nhiều thế này đó thì đây là gì cách mà tôi hướng dẫn những người học viên tôi làm theo cách mới và tôi có một chương trình mang tên là cà phê online miễn phí tôi tổ chức vào 3 buổi tối hàng tuần thông qua Zoom thì tôi rất muốn là anh chị em mình cùng tham gia buổi cà phê với tôi để tôi giúp cho chị những cách làm mới, phương pháp mới thay vì chúng ta cứ đăng bài bán hàng ở trên Facebook cá nhân mãi thì nó sẽ không hiệu quả. Anh chị nhớ bấm vào đường link bên dưới này hoàn toàn miễn phí luôn và tôi hẹn anh chị ở trong à, chương trình cà phê online với tôi. Chúc chị thành công. Xin chào, nhớ bấm vào đường link bên dưới này